các mế thư gây ngụt máng, lại qua hơn khảo mương nằm thành lớp cúng lương thánh, lương cao đẳng chưa phạm tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành thối cổ quyết đáo táo đối ngũ giáo viên, ản chất lượng thối chẳng ánh giáo dục tỉnh Hòa Bình. Lòng tán năm tiếp theo, lớn cao đẳng chưa phạm Hòa Bình hưởng điểm mục tiêu lưu thánh mối cờ chế đáo táo cũng thực khánh nghề chưa phạm với mỗi chủ ngành nghề khác lát lung tâm nghiên cứu khoa học cũng hợp tác quốc tế có uy tín của tỉnh, cung ứng tán chính phủ giáo dục, phục vụ công đúng, phù hợp với xu hướng phát triển của quân mướng nhân kỷ niệm 3 thảm năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, phấn của chi chính tá tôi mới các bộ các mỹ cái ngụn máng đều điểm với ngụt lương lý qua phỏng chứ lương cao đẳng chi phạm hòa bình lúng ươm mấm tán nhà giáo tương lai. Lương cao đẳng sư phạm hòa bình khi mới là trường trung học sư phạm Hòa Bình, án thành lập tháng mưa năm 1980 cầu. Năm 1995, trường án nâng cấp thành trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2010 cầu, Lương ảnh nhận băng khen của Bộ Giáo dục Cô Đa Tạo. Năm Anh Cục thảm, ảnh băng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Đơn vị xếp thứ hai khối thi đua tăng lương cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Hòa Bình. Năm học 2020 2021, trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình có 13 lớp cao đẳng chính quy, mở 139 sinh viên. Là sinh viên năm thứ 3 khoa tiểu học trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình, ổn Đinh Thị Hiên, tỉnh Bớ Quân Mương Kim Bôi, khi nó ý ý thức ảnh rằng mình phải cố gắng học thật là khăn để là cái ước mơ trên một người cô giáo trong tương lai. Anh học trong môi trường sư phạm, anh đã tạo theo phương pháp chuẩn giáo dục vừa học lý thuyết vừa thực hành. Ổn, con ôi có ổn càng thêm vững tin hơn cho lựa chọn của mình khi chọn một nhát trường có nhiều thành tích trên đi. Ổn có ước mơ là từ nhỏ ta là giáo viên và ún đã đăng ký vào trường sư phạm Hòa Bình và ún đã quyết định chọn ngành sư phạm tiểu học để theo học và ún cảm thấy um, lựa chọn mình là đúng đắn và khao ní sẽ với quê hương để thấy những em nhỏ những kiến thức mà mình tản học để quê hương ờ, phát triển và giàu mạnh hơn ạ. Long tân năm ni, Nhất Lương đã liên kết mở Tân lương đại học sư phạm đỡ đào tạo nâng chuẩn cho tăng cảnh bộ quản lý, giáo viên tăng cấp học. Mở mới chỉ lớp đại học liên kết, một như một trăm khẩu mỗi một học viên tăng ngành. Bên ban điểm nhạc lương, y còn là địa án trại, cũng học thiểng dân tống mướng ở trong tính giai đoạn 2015 thảm 2025, ngọ tỉnh năm 2035. Đề án phát triển lương thực hành sư phạm giai đoạn 2015 2021. Đề án củng cố nâng cao chất lượng đào tạo trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình giai đoạn 2020-2025, nhất là năm 2020-2021, nhất lượng án ra nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, liên kết mẩn trường đại học giáo dục tôn Đại học Quốc gia Hà Nội để bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông cùng tăng trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp Trường mình thì hiện nay đang mở thêm một cái à, cơ sở. Quái kiến thức trải cho sinh viên ở trường lớp thì hầu hết tán nối đúng tán môn học. Tán thấy cô đều chọn bào hát đúng lại nghiệm thức tế bào môn học của miếng. Vì đúng như môn phương pháp trái học, tôi có thể đưa trình viên lên ngay lần lướng đối thực hành ớt lòng lướng cao đáng chữ phẩm. Đối trình viên của mình có thể thực hành ớt lần lớp học, đỡ mắt chứ lì tính huồng. Quái quyết nhát lướng kết hợp thực hành thí lần thức tỷ bắt đầu bữa năm nay nhát lướng có khởi nghiệp của trình viên. Ngoài kiến thức lòng lưỡng, ngoài kiến thức chuyên môn, thì sinh viên còn có thêm kỹ năng, kiến thức ở bên ngoài đều đúng giúp cho nghề nghiệp. Kỹ năng cũng như các kiến thức ở bên ngoài để hỗ trợ cho nghề nghiệp. Nhật Lương cả nước có ba đơn vị trực thuộc, có hát khoa, mâm non cùng tiểu học, trung học cơ sở. Mỗi tổ chuyên môn trực thuộc, khẩu phong chức năng, hát trung tâm, hát cơ sở giáo dục thực hành. Cơ sở giáo dục mầm non thực hành hoa sen, cùng trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thanh mình cái thấy chỉ mất ba cản bồi giảng viên nhân viên. Hề cao đắng, có tân ngành đà cũng đang đào tạo như là sư phạm toán học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non. Tân ngành vai sư phạm nhờ tin học ứng dụng, khoa học thư viện, Việt Nam học, công tác xã hội, thiền Anh, quán trị văn phòng kế toán, trung cấp sư phạm mầm non tiểu học, hành chính văn thư, thư viện, thiết bị lương học, đào tạo ảnh lên mỗi chuyên chính là 13 học viên trình độ cao trắng, hình thức vừa là vừa học, tăng ngành mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, khoa học thư viện, trung cấp sư phạm mầm non. Ờ, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thì với 64 ờ, năm ờ, xây dựng. Lớn Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình với 64 năm xây dựng cũng phát triển, có 25 năm nâng cấp lên với lớn trung cấp sư phạm lên lớn Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Lòng tới chân này chức năng nhiệm vụ là đào tạo tán trảo viên của cặp họp mầm non cho đến lùng họ cơ trừ cho tỉnh Hòa Bình cô nhiều tán tình ở bên Pang. Nhát lướng lòng đứa năm chấp hơ đã đào tạo ản đối ngu trảo viên mầm non tiểu họ lùng họ cơ trừ đáp ứng nhu cầu của chữ nghiệp giáo dục đào tạo đáng chung cô như chữ nghiệp đối mới giáo dục giáo viên sau khi thối nghiệp lòng nhát lướng đều đáp ứng ảnh yêu cầu quế chuẩn nghề nghiệp cô như đáp ứng nhu cầu của cha hủy Lòng tới chân đỉnh, nhát lướng tiếp tục duy trì thối quyết đào tạo giáo viên cho tán cấp học của tỉnh, đặc biệt là đào tạo giáo viên mầm non có chính độ cao đẳng. Còn giáo viên bậc tiểu học, lùng học cơ trừ, nhát lướng cũng liên kết với tán lướng đại học có uy tín, đối đào tạo nâng chuẩn cho đối ngũ giáo viên cũng cán bộ quản lý ở tán cấp học. Thì nhà trường tiếp tục ờ, duy trì tốt cái việc đào tạo ờ, giáo viên ờ, các cấp học thì trước khi mà vào trường thì em cũng ờ, tìm hiểu rất là thông nhiều thông tin của trường. Lớp khi bao lướng, ủn con đã tìm hiểu đứa thông tin ở lướng. Lướng ủn thì cũng có đứa năm lòng đáng đáy. Ủn con đã tìm hiểu lướng có cả khu vực thực hành. Ủn thầy cái ní rất lưới cho tán ủn khi ủn con ảnh thực hành. Đứ đơ khi thạt lướng, đứ thánh cô giáo cũng có đứ kỹ năng hơn. Khi bọc lướng, ngày năm đầu tiên, ủn cũng đấy mũ tiêu cho miếng lát lơ thánh trình viên đầm thối. Bữa này, ủn mới có thể rèn luyện miếng hàng ngày. Từ bố chứa kiến thức cho miếng như lá lên thư viện. Cũng như khi ở lớp phải cố gắng phát biểu, cũng cổ tán bài học giáng trại ở lăng Cao đắng sư phạm hoa Bình hơn 25 năm, cô giáo Lê Thị Thu Hương khiến nó y có đất nhiệt huyết, mẩn nghi, cùng hết lòng vì học sinh thân yêu. Là một giáo viên chuyên ngành tiếng Anh, đeo niềng là mòn mương, cho nên cả ni cô đang giảng trại cả hai bộ môn ni ớt lương, y nhờ ở tân lớp trại thiểng mương ớt Long Tính. mẩn mau hảo sinh viên của mình khi thật lượng ảnh chuẩn về chất lượng giáo dục, cũng vững vang khi chọn linh phục giảng cô Lê Thị Thu Hương kia nó ý thêm hiểu nghiên cứu nội dung, công đối mời cách sáng dạy, giúp cho học sinh, sinh viên vừa học vừa thực hành, lòng tăng không gian vớ, nhờ là thư viện đang ở bên vai lớp. Ờ, là giáo viên người dân tộc Mường thì ờ, tôi rất thông cảm, thấu hiểu với các em học sinh, sinh viên là người dân tộc Mường ở trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình thì đại đa số là sinh viên là là mỏ Mường như mình. Cho nên là khi các em đến đây học tập thì ờ, tôi luôn thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn, những thuận lợi để giúp các em học tập thối hơn để không này tha lương trở thành người những người giáo viên có chính đồ, có kỹ năng và yêu nghề miễn trẻ. Pớ năm 2017, nhạc lượng đã chuyển trên pớ đã tạo theo niên chế học phân lại đã tạo theo hợp thủng tiền trí. Điều niệm vớt trọng tăng cơ sở thực hành sư phạm thuộc lương mở mục tiêu gần cưa trai lý thuyết mở thực hành liên nghiệp. Bằng tăng cả hình thức, cách là đa dạng, càng ngay cả nâng cao chất lượng sáng chạy, lo ản nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 100% giáo viên nhạc lương tham gia đủ, tăng lên tập huấn, bồi dưỡng của ngành giáo dục, cái lời ngọt thầy ở lưng Ni chỉnh là một trường xảo ruột dòng chất sư phạm, chất lượng văn hóa của sinh viên càng ngày càng ản nâng lên. Về đặc thù của chúng tôi thì là các em phải thực hành rất nhiều Đặc thù của tán tôi là sinh viên phải thực hành rất đứ, hầu như là khởi mũi nửa chỉ là lý thuyết, còn lại thấy thời gian, lá tán ủn hay nghe hết. Hôm nay là mới tiết đấy, lên trình viên đảng vài là ủn tiết, thì má tán tiết tán tôi cũng thuộc cơ chớ mấm non hoa chen, đơ tán ủn thực hành lên ủn tiết luôn. Khi thực hành lên ủn tiết cũng gặp được khó khăn. Chúa có kinh nghiệm đứa lá quen, bao quát lớp. Ví thiệt, lớp khi thủ mấm non thì tán tôi cũng phải cho tán ủn thực hành lần lớp như thế ní. Cũng lối thể của tán ủn ở ni là học thầy tán môn năng khiểu. Tán tôi tự háo, tán ủn là trình viên khoa mấm non là lực lượng chủ chốt lòng chế chính văn nghệ thể thao của nhà trường. Trong năm học 2020 2021, nhà trường tiếp tục quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ tăng cán bộ giảng viên ảnh chuẩn theo quy trình của Bộ Giáo dục của đào tạo. Đầu tư cơ sở vật chất nhằm lo ảnh yêu cầu trẻ công học, nâng cao chất lượng giáo dục, xứng là lũng ươm mầm tăng nhà giáo tương lai. Nhân dịp khai giảng năm học mới, trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình y đã công bố quyết định cấp thẻ chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cấp quốc gia, khối tăng lương cao đẳng chuyên nghiệp. Bếp bao niệm, tân học sinh sinh viên của Nhật Lương tiếp tục phát huy truyền thống hiểu học, cố gắng rèn luyện, đấu trên thành người thầy cô giáo trong tương lai có đủ phẩm chất chỉ tuệ, thức huế, lo án nguồn nhân lực cho tỉnh hòa bình cùng tăng tính bên bang.